đây như các bạn biết là đây là ca sĩ cọp đinh <laughs> má này giống giống con khỉ thiệt rồi đó đi cầu quỷ phải giống con khỉ đúng không đã đi đâu vậy chú công việc uh, dùng chú này rồi mới đi ỉa đúng không nhìn cái mặt là biết ờ, nè này hỏi này coi có còn dính quần nè ờ. còn dính xíu xíu nè rõ ràng còn chú đâu, có... đâu có đít lại coi Coi chú đi à. tay anh có người Đây, đây đây là su su gờ cường đâu có ai vô vẻ khi mà chi tiền đâu gì vậy đi đi đi